Có người giọng hát rất hay, chuyên cảm nhưng lại không nổi. Đó là chuyện bình thường, ngay cả trên thế giới vẫn như thế, chứ không riêng gì Việt Nam. Nói về tên tuổi ca sĩ Việt Nam thì không ai có thể vượt qua ngoài cộng đồng nói tiếng Việt. Dù là trong nước người ta xưng là ông Hoàng nhạc Việt, ông vua nhạc xến vân vân, nhưng đó chỉ là cách quảng cáo của các nhà làm chương trình để tạo sự chú ý. Nhưng đây là cách đặt tên rất nguy hiểm cho ca sĩ bởi nếu ca sĩ mà ảo tưởng nghĩ mình là ông Hoàng và chúa thật thì có thể sẽ bị nghiệp quật. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng làm phim Sưng Đế Ca sĩ Michael Jackson là ca sĩ nổi tiếng khắp thế giới và cho dù ông đã mất 14 năm nhưng tên tuổi của ông vẫn không phai mở. Người ta đặt cho ông biệt hiệu là ông vua nhạc pop chứ ông chưa bao giờ tự xưng mình là vua cả đó là nghệ sĩ khôn ngoan. Ca sĩ John Lennon là tên tuổi lớn nhất trong nhóm tứ quái The Beatles của Anh Quốc. Nhóm nhạc này được xem là nhóm nhạc lớn nhất mọi thời đại và gần như không có nhóm nào có thể qua mặt được nhóm này trong nửa thế kỷ qua. Với sự nổi tiếng của mình, John Lennon từng phát biểu một câu rất kiêu ngạo rằng The Beatles của ông có thể nổi tiếng hơn cả Chúa Giêsu. Trong nhóm nhạc có bốn thành viên, chỉ có ông nói câu nói đó, tuy nhiên cũng chỉ có ông là thành viên trong nhóm bị ám sát và là người qua đời trước nhất trong bốn thành viên này. Nghề ca sĩ không phải ai cũng đồng hạng với nhau. Michael Jackson là người đã mất nhưng còn được nhắc tên vì có tác phẩm để đời cho thế giới âm nhạc. The Beatles vẫn thế, những ban nhạc của nhóm này phát hành hiện là những bản nhạc bất tử, thường được chơi lại ở những nơi trang trọng trên khắp nơi trên thế giới. Tháo chạy ra khỏi ngai vàng trước khi ngai quật. Có người thì nhận xét rằng ca sĩ để lại tác phẩm để đời thì xứng đáng với danh xưng ca sĩ, còn ca sĩ mà hát để rồi quên thì không nên gọi là ca sĩ mà nên dùng từ sướng ca thì đúng hơn. Ngôn ngữ dân gian họ nói vậy. Rất nhiều ca sĩ Việt Nam ồn ào trên showbiz thường là sướng ca vì hầu như những thứ họ làm ra sau vài năm chẳng còn ai buồn nghe lại. Tuy nhiên vì sự ồn ào này mà có ca sĩ tự hóa thân mình thành ông Hoàng, bà Chúa. Đây là bệnh vĩ cuồng. Nếu dùng dưỡng cho bệnh này thì chính căn bệnh đó sẽ hại chết sự nghiệp ca hát của ca sĩ. Những ngày qua trên cộng đồng mạng ồn ào xung quanh chuyện ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tự xưng đế, tức là trở kinh. Một danh xưng có thể nói rằng ông ca sĩ này đã nhiễm bệnh vĩ cuồng khá nặng. Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm phim về cuộc đời Hồ Chí Minh. Họ tôn ông Hồ lên thành thánh và làm phim để thần dân chiêm ngưỡng. Đàm Vĩnh Hưng dường như cũng đang ngộ nhận mình là ông vua, ông thánh trong ngành sướng ca, nên đã chủ động làm phim về Đức Vua hào quang rực rỡ. Có lẽ Đức Vua mà có hào quang rực rỡ thì đấy là một đại đế. Sau khi mạng xã hội dậy sóng, ông Đàm đã từ bỏ Đức Vua nhưng vẫn còn rất vĩ cuồng từ hào quang rực rỡ đã nói lên điều đó. May cho ông Đàm là tháo gỡ bỏ từ đức vua, chứ nếu không chính danh sừng vĩ cuồng này sẽ quật nát sự nghiệp ca hát của ông ta. Dư luận cho rằng vẫn còn chất vĩ cuồng trong tựa hào quang rực rỡ. Ông Đàm nói rằng chiếc ghế mà ông ngồi ở dưới vương miện đức vua kia không phải là ngai vàng mà là ghế cắt tóc trang hoàng lại cho đẹp. Thực tình mà nói chẳng có cái cắt tóc nào như thế cả, đấy là cái ngai vàng. Cái ngai chuẩn bị cho Đàm Vĩnh Hưng xưng đế. Một ông sướng ca đã lươn lẹo và khinh thường khán giả rằng khán giả chẳng biết gì. Xem ra Đàm Vĩnh Hưng biết tháo chạy đúng lúc để khỏi phải bị từ đức vua vặn cổ kẻ vĩ cuồng. Tuy tháo chạy khỏi ngai vàng và vương miện nhưng từ hào quang rực rỡ cũng hàm chứa bệnh cuồng vĩ khá nặng.